Chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh ờ, video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến ờ, quý các bạn Máy vắt ly tâm tinh bột nghệ, sắn dây, vắt củ rong củ riềng, vắt đậu nành Vắt hành mỡ, hành tỏi, phi Sử dụng điện, motor 3 pha 380V Thì đây là máy vắt ly tâm này Sử dụng máy vắt ly tâm làm từ inox Đấy, chân đế bằng la răng ô tô cái phần động cơ đây động cơ này là motor bãi 1,5 kW điện ba pha này đây thì ờ, chúng tôi ờ, không có phích cắm và đây cũng không có nguồn điện 380V nên không thể cắm lên cho quý bạn xem được còn ờ, máy đây sử dụng truyền động bằng dây cu loa này dây cu loa loại lớn à, kích thước B53 đấy buli chắc chắn đây dưới này cũng là cái bully lớn của máy còn đây là cái phần ờ, chân đế của máy này chân đế bằng la răng ô tô hoàn từ la răng ô tô Đấy, chân đế có ba cái ờ, chân chọi ra như thế này ở ừ, uh, ờ, mỗi chân thì chúng tôi có đục lỗ sẵn như ở đây thì quý bạn về có thể dùng uh, ốc vít cắm trực tiếp vào nền nhà hoặc là uh, cắm trực tiếp vào vào cái bệ uh, sử dụng còn đây là máy thân máy đây sử dụng ờ, được làm bằng hoàn toàn từ inox à, đây là cái đầu ra của máy thì nó có cái hình ờ, vuông như thế này thì tùy theo nhu cầu của đặt hàng của quý khách mà có thể làm bằng hình vuông như thế này hoặc là làm bằng ống tròn ra phi 42 48 đấy thì quý bạn có thể sử dụng kết nối với ống nhựa PVC trực tiếp cũng được thì quý các bạn chỉ cần đặt hàng thì chúng tôi sẽ làm cái ống tròn ra cho quý các bạn còn ờ, đây là bên trong cái lồng của máy này. đây cái lồng của nó cũng làm hoàn toàn bằng inox rất là bóng đảm bảo cho à, quý các bạn à, đảm bảo vệ sinh cho cái sản phẩm chúng ta làm ra đây cái lồng được đục lỗ rất là đều ở đây ở trên này thì ở trên miệng lồng này chỉ được ờ, gò vuốt cong rất là đều đảm bảo cho cái lồng nó cứng hơn và đỡ bị ờ, đảm bảo an toàn lúc chúng ta sử dụng không bị xước tay không bị đất tay thì ờ, dung tích của cái lồng này thì 37 đến 40 lít mỗi lần sử dụng ở quý bạn sử dụng hai xô sơn đổ vào thì nó sẽ vừa đấy còn ở trong này thì có 6 con ốc vít xuống vào cái ờ, thân máy ở đây đây quý các bạn để ý cái tông nó sẽ nằm ở giữa này đây tôi quay đây cái tông nó ờ, nằm dập chỗ rất là im này chắc chắn này đấy không bị lung lắc cái phần ờ, inox này rất là dày inox một ly rất là dày ở đây đây. đây inox một ly rất là dày này đây ở trong này quý các bạn có thể nhìn là đây thử ừ, hàn tay nghề cao đấy các mối hàn rất là đẹp và không bị xước tay này thì ờ, với máy này thì quý bạn ờ, không có điện ờ, gia đình 220V thì có thể mua con máy này nếu mà sử dụng điện 380V thì có thể mua con máy này về để sử dụng còn đây là cái túi vắt ờ, chúng tôi tặng kèm cho quý khách khi mang khi mua máy này đây cái ờ, túi vắt của nó ở đây ừ. à? à? đây ờ, cái túi vắt đây thì chúng ta về có thể uh, trực tiếp uh, lắp vào đây đấy sau đấy ờ, đủ cái phần uh, cần vắt vào đây và chúng ta cắm máy vào và chúng ta sử dụng thôi thì uh, ngoài sản phẩm máy làm bằng inox thì uh, bên uh, chúng tôi còn cung cấp trên thị trường thêm dòng máy làm bằng nhôm nữa dòng uh, nhôm thì nó rẻ hơn cái dòng inox này đấy cả hai con máy đây để à, phục vụ đầy đủ nhu cầu của quý các bạn từ à, dùng điện gia đình đến điện 380V điện 3 pha có hết từ vắt sắn dây đến à, vắt tinh bột nghệ Thì quý khách có nhu cầu mua máy vắt ly tôm, máy vắt nghệ, vắt sắn dây, củ rong, củ riềng, đậu phụ, đậu nành ờ, dùng điện gia đình một pha hoặc là ba pha thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh Địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc à, qua số điện thoại à, chúng tôi để bên góc trái màn hình. Quý các bạn có thể liên hệ để được à, tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Ờ, cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video. Bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. còn gì bạn đây bạn nó trên cái ảnh đấy